Xin chào tất cả các anh đang xem clip Rất nhiều các anh đang chơi đánh bài mà lỡ thua Không biết phải làm sao để mà gỡ gạc lại Thì trong clip này em sẽ hướng dẫn để giúp các anh gỡ gạc lại những gì các anh đã mất Khi các anh đang chơi đánh bài mà không biết trước được bài của đối phương Trong clip em sẽ hướng dẫn các anh cách để biết trước kết quả Biết bài của đối thủ là bao nhiêu Để không làm mất thời gian Em xin giới thiệu tới các anh bộ sản phẩm Kính áp tròng nghìn xuyên bài năm 2021 được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, có chất lượng siêu mỏng, độ rõ nét lên tới 7D, giá cả thì rất là hợp lý. Với châm phương uy tín quý hơn vàng, các anh yên tâm đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em. Khi các anh chơi bài, các anh chỉ cần đeo kính áp tròng này vào trong mắt Em cam kết với các anh là hoàn toàn không có hiện tượng đau mắt hay là mỏi mắt như những sản phẩm trước mà các anh đã từng sử dụng. Thay vào đó là một cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Sản phẩm bên em được bảo hành một đổi một trong vòng một năm. Nói sơ qua về bộ kính áp tròng thì hộp kính được làm bằng gỗ rất là chắc chắn. Nắp hộp được mạ vàng nhìn rất là sang trọng. Khi các anh chưa sử dụng đến sản phẩm, các anh có thể đặt ở một chỗ để trưng bày nhìn rất là đẹp mắt. Bên trong của hộp kính bao gồm một cặp kính áp tròng. Khi nhận hàng, các anh kiểm tra phải có đầy đủ hai cái mắt kính này, các anh mới nhận hàng giúp em. Thì một lát nữa, em sẽ cho các anh xem cái kính áp tròng nó như thế nào. Đây là lọ nước để rửa mắt kính, để giúp cho kính của mình nó không bị khô và không bị xước. Và một cái hộp để đựng kính, để khi các anh đi chơi xa, các anh không tiện mang theo cái hộp to này thì các anh có thể bỏ kính vào trong này để mang theo nó rất là nhỏ gọn và nên khi mang theo thì rất là tiện và một cái kẹp để giúp các anh đeo kính vào và tháo kính ra dễ dàng hơn nó rất là mềm vậy nên khi các anh gấp kính thì kính sẽ không bị rách thì khi mua kính các anh sẽ được tặng kèm theo là 10 bộ bài xanh 2K bên em cũng có rất là nhiều loại bài khác như là bài rồng đỏ bài rồng xanh bài xanh hai k loại mới, bài xanh hoa cúc. Thì bây giờ em sẽ test thử cái kính áp tròng cho các anh xem. Thì khi các anh đeo kính vào trong mắt, các anh sẽ nhìn thấy là màu tím như thế này. Đây là bộ bài của bọn em. Nhìn không khác gì một bộ bài bình thường các anh mua ở ngoài quán đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ bóc bài để test thử cho các anh xem mà nó khác cái bộ bài bình thường như thế nào. 4 tép này tép thì nó sẽ có hai cái dấu gạch ngang ở hai đầu này các anh nhé bốn rô này rô thì nó sẽ không có một ký hiệu gì các anh nhé ba cơ này cơ thì nó sẽ có hai cái gạch ở hai góc này các anh nhé tám tép này hai hai rô này quy tép này ba tép này di cơ này bảy tép này 8 rồi sáu bít này bít thì nó sẽ có hai cái dấu ở hai góc của canh nhé thì bây giờ em sẽ cho các anh xem cái kính áp tròng nó như thế nào thì khi các anh mở hộp kính ra các anh sẽ nhìn một cái nút là như thế này cái kính nó rất mỏng các anh nhé rất là mỏng này